trong video tiếp theo này thì chúng ta sẽ học ba cái kỹ thuật cơ bản để giúp cho chúng ta làm chủ cái phương pháp đọc sách nhanh. Đây là một đây là ba cái phương pháp là ba cái kỹ thuật mà những học sinh tiểu học còn làm được thì tôi tin tưởng là chúng ta còn làm tốt hơn. Vấn đề nó nằm ở chỗ có rất nhiều người mua sách về nhưng không bao giờ đọc vào. Đây là một vấn đề. Vấn đề số 2 rất nhiều người đọc nhưng mà chỉ được vài trang và sau đó họ cảm thấy chán nản với việc đọc sách thì kỹ thuật này những kỹ thuật này sẽ giúp cho chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ cả một cuốn sách cái kỹ thuật đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn đây là một cái kỹ thuật giúp chúng ta kết nối với cả sách hãy hình dung bạn hãy tưởng tượng là khi bạn yêu một ai đấy đúng không nào chúng ta cần kết nối với họ sách cũng vậy nếu như bạn không thực sự yêu thích việc đọc sách thì thật rất khó để chúng ta có thể mang cuốn sách ra và dở nó thì cái kỹ thuật đầu tiên này là mềm sách nó có hai cái mục đích chính thứ nhất đó là viết nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện xem có những cái trang nào kẹp zip hay không đây là một điều rất quan trọng bạn không thể đang đọc sách của bạn đi lấy con dao đi lấy cái kéo của bạn xử lý đúng không nào tiếp theo nữa bạn hãy hình dung làm mềm sách sẽ giúp cho bạn lập trang dễ hơn đây là một bí mật và thường thường chúng ta biết là rất nhiều người thường dở sách bằng tay phải thì riêng cái thao tác mà làm mềm sách nó đã giúp cho chúng ta thứ nhất một lần được xem qua cái cuốn sách này rồi chỉ cần thông qua 3 đến 5 phút thôi và bây giờ hãy nhìn theo tôi và làm theo tôi chúng ta hãy đặt cái cuốn sách của mình cầm trên hai tay như này đặt vuông xuống mặt bàn hãy mở trang một trang bên trái trang bìa bên phải cứ lần lượt như vậy và hãy dùng tay vuốt nhẹ nó và đây là một cuốn sách đã được tôi làm mềm trước với lý do đơn giản là tôi đã đọc nó nhiều lần rồi riêng cái thao tác này nó đã giúp cho cái việc dò sách của tôi nhanh hơn có rất nhiều học viên của tôi gặp một vấn đề là thầy ơi bây giờ nếu như cuốn sách dày quá thì làm thế nào bạn có thể chọn cách là lười đấy là bạn có thể làm cùng lúc hai trang hoặc ba trang nhưng mà tôi khuyên các bạn nên dở từng trang một trong quá trình mà các bạn dở sách như thế này nó cũng sẽ giúp cho các bạn một lần xem qua được nội dung của cuốn sách chúng ta làm đối xứng hai bên đấy, làm đối xứng hai bên đây là một cuốn sách tương đối tốt vì nó thường không có trang kẹp zip nào nhưng có rất nhiều cuốn sách nếu như bạn làm như thế này ví dụ bạn đi mua sách chẳng hạn bạn sẽ biết là tại sao mà sách lại được sản xuất như vậy thì với cái phương pháp làm mềm sách như thế này ví dụ tôi đang làm cái phương pháp làm mềm sách là nhiều trang thì đây là một cái trang mà chẳng may bị một cái chất gì đó dính vào nó đã giúp cái việc làm đơn giản của tôi đã giúp cho cái trang đó được mở ra đấy thì thông qua cái việc làm mềm sách như thế này nhanh chóng một cuốn sách trên giá của bạn bạn hãy chọn những cuốn sách mà chưa bao giờ bạn bỏ ra bạn đọc thì bạn hãy làm mềm nó rất đơn giản và chỉ trong vòng chưa đến đầy một phút thì tôi đã làm mềm cuốn sách của mình rất nhanh chóng cuốn sách này đâu đó khoảng 300 trang và cái kỹ thuật số 2 mà tôi muốn chia sẻ với bạn đấy chính là cái kỹ thuật lật trang cái lý do mà chúng ta cần phải làm mềm đơn giản bởi vì nó có sự logic với cái kỹ thuật lật trang bình thường thì các bạn thấy là phần lớn con người chúng ta sẽ lật sách hoặc lật trang bằng tay phải của mình thì đây là một bí mật khi mà tôi làm việc cùng với cả xem lại những cái video đào tạo của Bruce Stewart thì ông ấy luôn luôn hướng dẫn học viên của mình dở sách bằng tay trái hãy nhớ dở sách bằng tay trái đầu tiên chúng ta sẽ dùng ngón trỏ và ngón cái của mình kẹp lại với nhau như thế này chúng ta sẽ đặt lên cái mép phải bên cùng của cuốn sách đấy. đấy ví dụ là như vậy chúng ta đặt xuống mặt bàn cái cánh tay của mình nếu bạn không muốn bị mỏi thì bạn cần phải đặt trên mặt bàn và bây giờ chúng ta hãy dùng cánh tay trái của mình dở một cái trang bút kỳ ra thường là trang bìa đầu tiên cánh tay phải lúc này rất tự do và thoải mái bạn cần phải lật và giữ cho cái cuốn sách nó không bị bung ra vì sách mới thường là có thói quen làm gì nó sẽ quay trở lại cái vị trí ban đầu đấy chúng ta dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp vào cái góc một giờ chiều này và chúng ta sẽ dở lật từng trang sách như thế này nếu bạn rèn luyện thành thạo kỹ năng này thì cái việc mà chúng ta đọc nhanh là việc không thể chối bỏ được đây là một trong những kỹ thuật mà rất nhiều học viên của tôi đã sử dụng thành thạo nếu như bạn luyện tập hãy nhớ trong vòng 21 ngày thì không có gì khó nó rất là đơn giản bạn hoàn toàn có thể kỹ thuật lật trang này một cách rất là dễ dàng chỉ bằng hai cái thao tác đơn giản đúng là dùng ngón cái và ngón trỏ bên tay trái của mình hãy làm theo tôi Đấy, chúng ta có thể luyện tập cái phần này nếu như bạn đang xem một bộ phim bạn đang nghe nhạc bạn hoàn toàn có thể làm mềm sách sau đó lập trang rất đơn giản đúng không nào đấy trong vòng vẫn chưa đến một phút thì tôi đã dở đâu đó khoảng 70 trang sách thì đây là một điều rất là thú vị đấy, đây là trang thứ 70 của cuốn sách và một trong những cái kỹ thuật mà để làm chúng ta loại bỏ hoặc kiểm soát cái thói quen đọc thầm hoặc đọc nhẩm đấy chính là cái kỹ thuật chỉ tay kỹ thuật chỉ tay này vô cùng đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một chiếc bút chì hoặc bút bi hoặc một cái que để chúng ta có thể điều hướng cho mắt của mình nhưng lời khuyên của những nhà khoa học đó là chúng ta cần phải sử dụng cái ngón trỏ của mình cái lý do tại sao nó có tên là ngón trỏ bởi vì chuyên dùng để chỉ trỏ và nó chính là hiệu quả nhất cho cái việc mà chúng ta luyện tập hãy làm theo tôi giờ chúng ta sẽ dở một cái trang bất kỳ ra tôi sẽ lấy ví dụ ở cái trang đầu tiên chẳng hạn thì khi chúng ta sử dụng cái ngón tay trỏ này để điều hướng cho mắt thì ngón tay trỏ đặt ở phía dưới hãy nhớ đặt ở phía dưới cái chữ đầu tiên của dòng đầu tiên và chúng ta bắt đầu di tất nhiên là mình phải di nhanh hơn cái tốc độ hiểu của mình các bạn hiểu không ạ bởi vì sao nếu mà bạn di theo cái tốc độ hiểu của mình thì lúc đấy chúng ta lại quay trở lại đọc thầm rồi và hãy làm cho tôi cái tốc độ di của tôi là như thế này cái việc di chuyển ngón tay trỏ như thế này sẽ giúp cho cái tốc độ nhìn của tôi được nhanh hơn cái tốc độ quét mắt của tôi được nhanh hơn và tôi bắt đầu tập trung vào những từ khóa thứ nhất là những từ có màu sắc khác với cả màu đen tiếp theo là những từ khóa được in đậm được chưa nào đây tôi sẽ nhìn thấy những từ in hoa hoặc là những từ in nghiêng thì đây là một cái phương pháp giúp cho bạn có thể bắt được những từ khóa nhanh hơn đó chúng ta hãy nhớ là chúng ta có ba cái kỹ thuật chỉ tay kỹ thuật chỉ tay đầu tiên đấy chính là cái kỹ thuật chỉ tay một dòng một dòng thì đơn giản là chúng ta quét một dòng như thế này nhanh hơn cái tốc độ hiểu của mình giống như lúc đầu mà tôi chia sẻ với bạn sẽ có một vấn đề xảy ra chúng ta cảm thấy lo lắng về những cái kiến thức hoặc những cái nội dung mà chúng ta nhớ được nhưng không sao hãy nhớ chỉ tay sẽ giúp cho chúng ta cải thiện tốc độ đọc sách đã hãy nhớ từ tốc độ là từ quan trọng hơn cái độ hiểu của chúng ta khi bạn đã làm chủ cái tốc độ di chuyển và cái tốc độ quen mắt của mình những học viên của tôi thường nói với tôi rằng họ thay đổi thường sau ngày thứ ba hoặc là ngày thứ bảy họ cảm thấy cái sự thay đổi rõ rệt về cái tốc độ quen mắt của mình kỹ thuật chỉ tay một dòng là như vậy vậy bây giờ kỹ thuật chỉ tay hai dòng là như thế nào bạn hãy thường thường xác định từ 2 cho đến 3 dòng mà quét một lần với hai lần quét hoặc ba lần quét bạn đã đọc xong một đoạn rồi như vậy rất là nhanh bạn cần học thêm một cái kỹ thuật bắt từ khóa bắt từ khóa là một trong những kỹ thuật ở trong bất kỳ cuốn sách nào chúng ta đều biết 20% cái nội dung là quan trọng nhất và như vậy khi chúng ta sử dụng cái kỹ thuật chỉ tay hai dòng chúng ta chỉ cần bắt được 20% cái từ khóa hoặc 10% cái từ khóa trên một trang vậy là thành công rồi và các bạn nhớ sau khi chúng ta luyện tập với phương pháp chỉ tay một dòng hai dòng và lazy luôn luôn có một cái sơ đồ gợi nhớ là cái sơ đồ xương cá tôi cũng sẽ gửi cho bạn một cái bản slide để bạn có thể dễ hình dung về sơ đồ xương cá ra làm sao như vậy là thông qua hai cái phương pháp chỉ tay một dòng hai dòng thì cái phương pháp chỉ tay lazy là một cái phương pháp nhanh hơn nhưng yêu cầu chúng ta cần phải tập trung cao độ rất nhiều tuy nhiên lazy thì sẽ nhớ được ít hơn tôi lấy ví dụ như thế này với một cái quét tay như vậy tôi đã đọc xong đúng không nào tốc độ của tôi là tôi đã đọc xong được một trang sách và cái khả năng bắt từ khóa của tôi thì nó sẽ giảm đi so với cả chỉ tay một dòng và chỉ tay hai dòng và vừa rồi chính là ba cái kỹ thuật căn bản để giúp cho chúng ta cải thiện tốc độ đọc sách của mình tăng tốc độ đọc sách của mình hãy nhớ đầu tiên chắc chắn chúng ta cần phải làm mềm sách bắt buộc phải làm mềm sách để giúp chúng ta cải thiện tốc độ đọc thứ hai chúng ta cần phải sử dụng kỹ thuật lật trang dùng tay trái để lật và dùng tay phải để điều hướng cho mắt và xin chào hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo